ở đời có ba chữ đừng đừng hiền quá để người ta bắt nạt đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương Bill Gates thôi học theo đuổi ước mơ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng chưa quên ông ấy thôi học ở trường Harvard. Nếu bạn giỏi thứ gì đó, đừng bao giờ làm nó miễn phí. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để họ bớt lo lắng đi cũng được. Người ta nói, con ong độc nhất ở cái đuôi,